thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi anh đứng trên lăng trong mưa dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ ngọt ngào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa cây cô soi những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề Em giờ đang nơi đâu có nhớ đến anh phút cho cô đơn Tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say Bao hạt mưa bên thuyền làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng Tình người tan phánh như đưa tuôn trên môi mà anh đâu có hay Người vội quay bước mất rồi rất mong hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia giờ còn là nói đâu mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây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 đây cùng với cấm nội sao em quay gót đi mãi anh đừng chết lặng trong mưa dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ Một nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa cay cô soi những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề bóng em quốc gia dần trốn đầy kéo em về nơi đây một mình ngồi lệ ước dưới cánh nghiêng nhà với trăng sương đêm lạnh hiu còn tim anh thơ